Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tập bài mở lưng qua tư thế con rùa à, Xin lưu ý với mọi người một chút Là tôi chưa up đủ tất cả các video Nên chúng ta tập từng video một Tập từng động tác một thì chúng ta nên khởi động trước khi tập nhé Tôi sẽ lược bỏ phần khởi động ở động tác này Và các động tác về sau để rút ngắn thời gian Được rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về lợi ích của tư thế này Tư thế con rùa giúp cho làm linh hoạt các cơ giúp thải độc làm xoa dịu tinh thần massage cơ bụng xoa dịu nội tạng rồi làm mở làm mềm khớp cơ vai cơ lưng làm săn chắc cơ bụng về cách thức thực hiện chúng ta hãy ngồi cho mình ngồi thẳng lưng này rồi chúng ta đưa hai chân ra phía trước nhé đưa hai chân ra phía trước để xa xa ra một chút để chúng ta cúi đầu xuống rồi ngồi thẳng lưng này, hai tay đặt nhẹ trên hai chân. Chúng ta sẽ tập bằng những cái phương pháp đơn giản nhất trước. Rồi hít thở điều hòa. Nhắm hờ mắt lại để cảm nhận cơ thể được sâu hơn. Từ từ thở hết hơi ra. Hơi hóp bụng lại một chút. Chậm rãi hít vào chậm chậm sầu khi hít vào đủ rồi thì từ từ thở ra nhẹ nhàng thôi nhé khi thở ra từ từ cúi người xuống trượt hai tay theo chân của mình hướng về phía hai bàn chân úp hai lòng bàn chân với nhau từ từ cúi đầu xuống ép đầu vào bên trong hai chân rồi giữ nguyên tư thế hít thở đều hòa với tư thế này chúng ta cũng áp dụng phương pháp thở bụng nếu có thể nhé rồi phương cái tư thế này chúng ta có thể nâng cao hơn bằng cách là vòng tay xuống kheo chân của mình vòng từng tay một rồi úp hai bàn chân vào nhau rồi khi thở ra từ từ cúi người xuống này hoặc là vòng tay dưới kheo chân mà vòng tay ngược ra sau rồi úp hai bàn chân với nhau cúi người xuống mục đích là chúng ta làm tác động vào cái phần lưng trên khi trả thế nhá rút từng tay lên một rút từng tay lên một trả thế này rồi từ từ ngồi thẳng người dậy rồi để tôi ngồi xoay ngang để mọi người hình dung dễ hơn nhé rồi hai chân này à, lưu ý mọi người nhé khi từ từ thở ra hạ xuống ấy, nếu mà chúng ta chưa cúi được đầu vào bên trong hai kheo chân này thì thu bớt hai chân vào để đầu lên trên hai chân cũng được hoặc là chưa cúi xuống được sâu thì cong xuống bên trên cũng được hai tay bám vào chân thì cong người xuống cúi đầu xuống làm sao mà cho nó cong cái lưng của chúng ta nó càng cong càng tốt để cho nó tác động vào cái phần cơ lưng trên này được nhiều <clears throat> rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành nhé rồi là ngồi thẳng người này hít thở điều hòa từ từ thở hết ra hơi hóp bụng lại một chút đẩy hết hơi ra ngoài rồi chậm rãi hít vào chậm chắc sâu khi hít vào đủ rồi thì từ từ thở ra nhẹ nhàng thôi nhé từ từ cúi người phía trước hai tay trượt theo hai chân của mình hướng về phía hai bàn chân này bám với hai bàn chân với nhau cúi đầu xuống bên trong hai theo chân rồi cứ hạ thấp theo khả năng của mình giữ nguyên tư thế hít thở điều hòa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi chống tay từ từ trả thế từ từ nâng người lên Chậm rãi từ từ nâng người lên Từ từ mở mắt ra rồi chúng ta có thể lặp lại tư thế này từ 1 đến 3 lượt như vậy là chúng ta đã kết thúc tư thế rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy theo dõi và chia sẻ kênh để xem được nhiều video hơn để chúng ta tập được nhiều bài tập có lợi ích cho cơ thể lợi ích cho sức khỏe xin cảm ơn và cảm tạ quý vị